cần bán nhà phố một trệt hai lầu mặt tiền hẻm xe hơi đường Trần Xuân Soạn, khu Kiều Đàm, quận 7, phường Tân Hưng, diện tích, ngang rộng 4m8, dài 15m, nhà thuộc hướng Đông Bắc, cấu trúc xây dựng gồm, hai lầu đúc kiên cố, ba phòng ngủ, một phòng thờ. Nhà thiết kế đẹp như tranh, không gian thông thoáng, rộng rãi, mới và đẹp. Trước nhà đường rộng, xe hơi vào tận nơi, hẻm thông, vị trí đẹp, khu dân cư cao tầng đồng bộ, gần chợ,